À, xin chào tất cả mọi người à, Phước Sửu đang đứng tại à, con đường à, Phạm Hữu Lầu là một con đường à, nối liền từ à, đường à, Nguyễn Hữu Tọ sang với đường Lê Văn Lương à, sau này cái trục đường Nguyễn Hữu Tọ này sẽ được mở rộng là 40m gọi là dọc theo à, dự án à, Zyget Nhà Bè thì à, Phước Sửu à, sẽ phân tích khoảng 5 yếu tố để quý anh chị lựa chọn là dự án Zyget Nhà Bè là một cái tâm điểm à, để đầu tư hoặc là quý anh chị là chọn là một nơi gọi là à, an cư lý tưởng và gọi là một nơi à, để cho mình sinh sống và cho con em của mình học tập tại một cái môi trường tốt nhất à, Sau đây Phước Sửu cùng với mọi người bay lay cam để cảm nhận được cái tiến độ gần nhất của dự án và phân tích cho quý anh chị à, những cái yếu, yếu tố mà quý anh chị có thể đầu tư ngay vào dự án này nhé